quầy lắm hoa nón buồm vai quầy lắm hoa đông đông quần quan vào ra chơi bời

gập ghềnh đồi thấp núi cao ơn sấm gian mặt biển mưa tuôn đầu gầy ra ngà mắt phường lòng lanh ra ngà mắt phường lòng đẹp từ tiên ma cổ tay tượng ngà đầu phân tóc mai điểm trang lược dắt châm cài điềm trang nước sắt châm cài tiếng nói nhỏ nhỏ khác người chân gian quyền bà cai bảo lạc hà sang ý bồng tiêu giang sông chơi ngàn quỳnh ngàn đào khi ra thác cái lúc vào thác con chim kêu vườn hót đầu nhận đương thời loan भाई lúc mong ba hồi đồng bắt lớn trình tòa sơn trang trời trình minh người vì con hò năm đàn giết tôi lệnh anh xin cúi nối đời làm con trên theo thành dưới con theo thầy trước một lòng con đâu dám đơn sai nay châu về biết lòng lòng thành thơi châu đô cho tài lộc hơn người ý, à, à. yên thanh đồng có phước có duyên y có lòng độ cho đồng thơm tay may miệng lộc sơn biển mưa tuôn đầu gành ra tượng à, mắt phượng lòng lanh ý à. xanh xanh già già nhị hương tuyết nguyện màu xa ý hà